Khi thế giới sắp trải qua những ngày cuối cùng của năm 2018, Marcos Việt Nam vẫn nỗ lực không ngừng để đào tạo, chia sẻ kiến thức và TNT khóa 4 chính là sự kiện lớn đánh dấu một năm chuyển mình mạnh mẽ của một tập thể vững mạnh, đoàn kết, yêu thương. Trong thời tiết vào đông xe lạnh, TNT khóa 4 diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 15-16 tháng 12 năm 2018. Cố vấn chiến lược Marcos Việt Nam, tiến sĩ kỷ lục gia thế giới Mộc Quế cùng CEO Marcos anh Đặng Văn Giang và thạc sĩ Nguyễn Hiếu Lam đảm nhiệm vai trò chủ trì. Điểm nhấn trong chương trình đào tạo TNT khóa 4 là sự xuất hiện của tiến sĩ khoa học mỹ phẩm Sophia cùng đoàn đối tác Hàn Quốc theo lời mời của Marcos Việt Nam. Để 뭐 화장품 법을 살펴볼 때도 한국에 있는 화장품 법, 그 다음에 베트남에 있는 화장품 법을 보면 효과가 그렇게 미비한 걸로 나타납니다. 네, 그 다음에 미용에 관련된 많은 과정들을 이수하였습니다. Sự xuất hiện của đoàn đối tác Hàn Quốc một lần nữa khẳng định tinh thần hợp tác chặt chẽ, hữu nghị và tiềm lực phát triển, đồng thời cũng mang đến những kiến thức chuyên sâu về khoa học mỹ phẩm, giúp học viên trở thành những chuyên gia trong ngành làm đẹp. chương trình đào tạo PT khóa 4 hội tụ khoảng 400 đại lý bán hàng của thương hiệu mỹ phẩm Lucky Vado. Đồng thời cũng có rất nhiều những bạn đam mê kinh doanh online. Điều này phù hợp với tôn trị chia sẻ kiến thức ra cộng đồng để có hành trang xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 2019 sắp tới, hứa hẹn những bước đi vững mạnh của Marcos Việt Nam. TNT là chia sẻ kiến thức kết nối yêu thương. Marcos Việt Nam xin trân trọng cảm ơn. Viva!